các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh thì uh, trước mặt quý các bạn đây là cái máy thái thuốc bắc thuốc nam hay chức năng này đấy uh, máy thì lắp sẵn là motor 2 kỳ 2 dùng để uh, bấm thuốc thái cây thuốc bên này là gó để bấm khúc thân cây mềm dây leo còn bên này là thái uh, lát thân cây cứng đấy thì uh, cái cửa mới chúng tôi uh, cải tiến này thì cửa vuông đấy thì uh, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn với các bạn tháo lắp cái lưỡi dao của máy thì uh, cái máy này ờ, lúc giao đến quý các bạn thì lưỡi nó đã lắp hoàn chỉnh rồi nhưng mà trong quá trình chúng ta sử dụng thì lưỡi nó bị mòn đấy thì ờ, chúng ta thay thế hoặc là tháo ra để mài ờ, lắp cái lưỡi mới đây thì đây là cái lưỡi của lưỡi của lưỡi dao cái này là lưỡi để băm khúc này đấy còn cái này là lưỡi để băm lát đây lưỡi để băm lát là bằng thép dày đấy, thì à, lưỡi này thì à, đảm bảo là làm thép nhíp ô tô đấy đảm bảo rất là cứng đảm bảo độ cứng độ bền để chúng ta có thể thái được thân cây cứng thì à, đây là cái mâm của máy này thì nó có cái chốt đây thì chúng ta sẽ tiến hành tháo cái ốc chốt hãm của máy ra chúng ta sử dụng cái cơ lê 17 chúng ta sẽ tháo cái chốt ra à, cái cờ lên 19 chúng ta sẽ tháo cái chốt của máy ra đây là cái phần à, bánh đa của máy đây, bánh đa của máy thì à, nó dày à, khoảng 7 phân à bảy bảy bảy ly như này đấy, gần một phân đấy trục này đấy. còn ở đây có hai phần dao đập đập đây bên này là phần băm dao băm lát này à băm băm khúc này còn ở đây là dao băm lát đấy, đấy. còn đây là ốc hãm đây lưỡi dao băm lát còn ở đây cái phần trục này đấy phần trục của máy thì nó có khoan sẵn một cái lỗ để chúng ta vặn con ốc hãm vào Đấy. đây chúng ta tiến hành à, lắp cái lưỡi thì à, cái lưỡi này à, đây nó có hai cái lỗ được khoét vào đây thì chúng ta để ý là hai cái lỗ này nó sẵn ở bên tên đấy thì với cái lưỡi dao cải tiến này thì chúng ta lắp rất là dễ đấy chúng ta sử dụng hai con ốc uh, nó có đục bằng bằng như này đấy thì chúng ta sẽ tiến hành lắp vào đấy tiến hành uh, ấy lại nhé đấy tiến hành uh, lắp vào đấy vào cái dao cải tiến còn mới của chúng ta thì lắp đặt rất là dễ đấy chỉ cần hai uh, con ốc hai bên này rất là dễ không phải cắm chỉnh dao nhiều à, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành lắp dao thái lát cho máy thì ờ, cái dao thái khúc thì ờ, cái dao này chúng chúng ta để ý là nó sẽ hướng cái mặt bằng ra bên ngoài đây nó lưỡi dao nó sẽ lắp được như này đấy để lúc nào chém thì nó với, với việc là lắp cái mặt bằng ngoài này thì nó chém nó sẽ rất là sắc nó ngọt hơn chúng ta cũng tiến hành lấy hai con ốc chúng ta vặn vào đây ở ừ, ờ, chúng ta để ý trên cửa máy này chúng tôi ờ, có hàn sẵn cái thanh thép đỡ như này để đảm bảo là cái dao là nó nằm sát cái này và cái này là nó tạo ra một cái bệ tì bệ đỡ để chúng ta băm cây cứng được đấy nó có phần ờ, độ tì vào đây đây là nhìn đây được đây đấy cũng là làm sẵn các cái vào sau khi bỏ ra vào chúng ta tiến hành ốc vào trong nó sau khi lắp vào thì chúng ta tiến hành ờ, kiểm tra xem ốc nó đã chắc chắn chưa rồi sau đấy tiến hành ờ, lắp vào dùng ờ, tiến hành cờ lê để vặn chặt vào cái chốt hãm sau khi ờ, chúng ta vặn xong chúng ta tiến hành à, đóng cửa lại dùng ờ, tay quay dùng tay để quay thử cái trục của máy xem ờ, cái dao nó có bị cản có bị mắc ở đâu không đấy trường hợp này thì dao nó đang bị mắc một tí này chúng ta tiến hành mài bớt đi đấy. tiến hành tháo ra lắp lại đấy, kiểm tra chúng ta xem xem nó bị ở đâu thì đây là cái chúng tôi đang mới làm cho nên là cái sẽ ờ, có trường hợp nó sẽ bị mắc như này nhưng ờ, khi chúng tôi đã gửi máy về cho quý và bà con là máy nó đã được kiểm tra kỹ càng rồi đấy thì ờ, chúng tôi mới gửi cho bà con đấy còn trường hợp lúc mình lắp dao hoặc là thay dao mới thì chúng ta nên kiểm tra như này tránh trường hợp là chúng ta chưa kiểm tra mà cắm điện lên một cái là dao nó phang vào cái cái tấm này thì nó sẽ hỏng luôn cái dao đấy còn uh, trong uh, lúc uh, chúng ta uh, xử lý máy này thì uh, giới thiệu thêm với các bạn là cái mẫu máy uh, đời mới này do chúng tôi uh, cải tiến thêm đây máy này thì uh, nó cũng uh, lắp động cơ 2 khí 2 nhưng mà sử dụng để băm với công suất nhiều hơn đây chúng ta có thể nhìn cái cửa của nó sẽ là to hơn đấy, cái cửa vào của nó to hơn à, gần gấp đôi cửa bên kia đấy cũng là, là dao băm một cửa băm lát một cửa băm phúc như này cái này là cái đường kính tầm khoảng cây cũng khá là lớn đây. máy thì có máy xe di chuyển được như này đó thiết kế cái tay cầm máy xe di chuyển được đó. À, động cơ hai thứ hai thiết kế thì cũng tương tự nhưng mà à, cải tiến thêm cái phần bánh xe đấy phần à, trục cũng như là cái phần à, đây nó đã có hai lưỡi dao băm à, lát và hai lưỡi lao à, lưỡi lưỡi dao băm khúc này như này Đấy, hai lưỡi dao băm lát và hai lưỡi dao băm khúc cái mâm nó cũng thiết kế to hơn Đấy, và dày hơn Đấy, cái này thì uh, sử dụng uh, cái mâm chép dày một, một con Đấy. có hai lưỡi băm lát và hai lưỡi băm khúc như này Đấy, cửa cũng mở ra rất là dễ sử dụng như tháo lắp Đấy, có hai cái chốt khóa đây Đấy. đây sau khi ờ, chúng ta tiến hành ờ, chúng ta kiểm tra lại này ờ, nếu vẫn đang còn mắc thì chúng ta sẽ tiếp tục mài thêm một tí nữa 到里面去。 sau ờ, khi ờ, quay ok này mượt không ờ, bị va chạm nữa thì chúng ta tiến hành siết chặt con ốc vào Đấy, sau đây chúng ta tiến hành à, đóng nắp lại chúng ta quay à, thử tay một lần nữa này để chắc chắn là không bị có không bị va chạm ở đâu đấy rồi sau đấy à, chúng ta tiến hành cắm điện lên đấy thì quý bạn có nhu cầu mua máy thái thuốc hay chức năng À, máy thái dược liệu thuộc Nam thuộc Bắc thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh địa chỉ ở số 1 lô TT3 khu đầu giá Ngũ Hiệp xã Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội hoặc à, qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình quý bạn có thể liên hệ để tư vấn cũng như báo giá tốt nhất về sản phẩm cảm ơn ờ, quý bạn đã theo dõi video bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi xin ờ, chân thành cảm ơn quý vị các bạn